Xin chào các bạn, vẫn là cô Mona đây. Video này thì à, à, cô um, muốn gửi gắm đến các bạn giống như một lời tâm sự vậy đấy. Tại vì à, cũng có rất là nhiều cái thắc mắc, rất là nhiều câu hỏi gửi, gửi đến à, cô Mona và hỏi là tại sao mà cô lại à, chọn cái à, cái nghề à, giảng dạy nghề nail này. Thì thực ra thì à, ngày xưa thì cô cũng đã từng làm giáo viên dạy neo cách đây là 15 năm rồi à, sau đó vì hoàn cảnh gia đình này kia thì cô không có dạy nữa cô mới trở lại đây vài năm à, thì tại sao cô ưa thích cái nghề này sau một quá trình mình đi đi làm mình kinh doanh ở ngoài kia thì mình cảm thấy rằng là mình không không không happy với những cái công việc mà mình đang làm ví dụ mình buôn bán mình bán quần áo mình bán mỹ phẩm mình bán rất là tốt và mình kiếm thu nhập cũng rất là cao à, nhưng mà mình lại cảm thấy là mình không có happy với cái nghề mình đang làm và sau một thời gian mình nhận ra rằng là uh, bản thân cô cô vẫn thích cái nghề là nó mang tính chất là sư phạm là một giáo viên cô yêu thích cái nghề giảng dạy và cô lại suy nghĩ đến cái việc ơ cách đây 15 năm mình đã từng là giáo viên dạy dạy neo cũng rất là lâu ờ, vâng, và mình suy nghĩ rằng là mình thích dạy ai đó làm được một cái việc gì đấy và cái việc đấy giúp cuộc đời họ thay đổi họ kiếm được tiền họ trang trải được cho cuộc sống của họ à, họ ừ, có thể trang trải cho chi phí sinh hoạt gia đình của họ nhất là phụ nữ thì cô cảm thấy rằng mình rất cảm thấy ờ, vui khi mà mình làm điều đấy mình rất happy ấy à, giống như mình đang làm chính mình rồi đó à thì đây là đúng là công việc mà mình cảm thấy mình thích và mình không có chán khi mình làm công việc đấy thì đó là lý do là cô quay lại với cái nghề giảng dạy nghề neo này